hai cái đùi gà KFC Ủa, trời, ơi à, hey, mấy bạn ơi tính ra hôm nay chính là ngày ngày ngày thứ mấy ra à đúng rồi hôm nay là ngày thứ tư mình bị kẹt ở trong cái thế giới zombie này rồi các bạn ơi và đêm á mình thèm KFC nổi mình nằm ngủ mình mơ thấy thấy đùi gà KFC luôn các bạn ạ à. trời ơi trời thèm quá trời quá đất luôn á rồi còn hai ông này nãy giờ nằm ngủ cái kiểu gì mà sao vòng tròn tròn vậy vậy vậy trời cái gì vậy má trời tôi đang nằm mơ thế tôi đang ăn phở ăn cơm sườn mà đi ông đánh tôi vậy vậy trời ơi ăn phở ăn cơm sườn gì bây giờ là đang đại dịch zombie nè ông mà ra ngoài zombie nó cắn ông cái là ông chết queo luôn á ở đó mà ăn phở ăn cơm sườn thôi ủa vậy mà... nó teo rồi ủa mà ông vậy đâu rồi Mày ơi, anh đang đi tìm mấy cái bạn mà đi bên bãi biển mặc bikini nãy vừa thấy đây mà tự nào la lên mấy bạn chạy mất tiêu rồi đâu rồi Trời ơi các bạn ơi, bạn thấy không? Mình với Kairon chỉ ngủ nằm mơ thấy gọi là được ăn đồ ăn ngon thôi Còn anh Dịch là anh nằm mơ thấy mấy bạn nữ xinh đẹp Trời à, ơi, Dịch mê gái Đang coi người ta chơi bóng truyền, Đâu có coi gì đâu Trời ơi cái đồ mê gái ngủ nằm mơ thấy con gái nữa xong nằm mơ thấy ai em hay thấy thấy thấy Kairon nè. Ê tính ra là anh mà nằm mơ thấy em là em xong em rồi á. <laughs> em xong luôn rồi á. Thôi thôi mệt quá đùa thôi. Ê ôi nhưng mà mọi người ơi, tính ra mọi người có thấy gì không? Cái gì? Thấy gì? Thấy gì? Thấy là thấy đói bụng á chứ còn thấy gì nữa. Tính ra mình ngủ ừ, sáng giờ có ăn gì đâu. Đúng rồi, ừ, đói bụng chết. tưởng Phong kêu gì chứ nãy giờ thấy nó mới ngủ dậy Phong mồm hôi quá. Rồi đây ê tính ra là ngày em đánh răng ba lần lận á nha thôi mệt quá bây giờ mình xuống dưới kiếm gì đó ăn đi mọi người chứ giờ tôi đói bụng quá thôi thôi đi xuống đi xuống đây đi xuống dưới ơi Ủa mà khoan, tính ra sáng giờ dậy không thấy mấy cái bạn nữ trong tim đâu hết ta. Ủa, ủa kìa kìa mấy bảo okay, bên dưới kìa. bạn nữ kìa. À, anh thì ơi. ra là mấy cái bà nữ này sáng giờ đang ở bên dưới đây hả? Ủa đang làm gì ạ? À? Anh gì còn trên kia còn gì ăn không? Ừ, Đúng rồi. Hết rồi, chị hai hết sạch rồi không còn gì nữa đâu. Ủa trời, cá muối. Hôm qua hôm trước bọn mình trồng nhiều cây lắm sao giờ hoa quả đi đâu hết trời rồi hả gì ủa, ủa, ủa mà khoan dịch nói em mới để ý nha ủa cái gì vậy ủa Ông tại sao chùm quá đất luôn giờ đâu hết rồi ủa tại sao tôi nhớ là bên đây lần trước là tôi nhớ là tôi trồng một cái vườn đào có rất là nhiều quả đào luôn mà sao bây giờ trống trơn rồi còn lá không vậy ủa rồi còn mấy cây chuối tôi nhớ là tôi trồng nhiều chuối lắm mà quá trời chuối sao giờ cũng hết sạch luôn rồi cây táo cũng trụi lủi trời ơi bà ăn luôn tới luôn cái cây thông luôn các bạn ơi bạn cây nhìn kìa trời nhìn nhìn đây lên ruộng kìa ông nào trồng lúa trồng khoai quá trời đất giờ đâu hết rồi trời ơi mấy bạn ơi mấy cái bà nữ nữa bà ăn nhiều dữ vậy các bạn trời là trời cái gì mà lúa khoai mì đồ kiểu biến ngô dưa hấu của tôi bà ăn hết sạch luôn ôi ôi ôi mấy cái bà nữ kìa ủa trời ơi trời tính ra tôi không ngờ luôn nha là ba bà là con gái mà ba bà ăn cái kiểu gì mà ăn dữ vậy cái gì đâu mà trái cây trong vườn hái ăn hết sạch vậy tôi thấy bình thường mà tụi tôi là nhận cô gái chân yếu tay mềm thì phải ăn cho lấy sức đúng không lại còn chống lại đại dịch zombie chứ đúng không anh chị em đúng không đúng trời không? ơi trời ơi chống lại đại dịch zombie bằng cách ăn hết cả đồ ăn đúng rồi chống lại đại dịch zombie kiểu gì kỳ ăn cho nhiều vô mập thay ra chạy không lại mấy con zombie nha trời ơi, con gái chứ phải là con heo đâu mà ăn cái gì mà nhiều dữ vậy Ôi là trời, mà khoan, từ từ Cũng may là mấy bà chỉ mới ăn trái cây thôi nha Còn cái chuồng cừu, mình nuôi cừu, nuôi heo, nuôi bò Giờ mình vô mình làm thịt nướng BBQ ăn <laughs> Chị Được em, luôn, từ lúc mấy con cừu chị em Ủa, thấy rồi mà ta Ờ, thấy rồi Còn ờ, gì đâu Hả gì vậy? Trời ơi, là trời cái chuồng heo của tôi Hả? Trời, Mơ dạ hội anh em ơi Trời ơi mọi người nhìn nè Trời ơi tôi nuôi biết bao nhiêu gà Bao nhiêu heo bao nhiêu bò Mà bây giờ mấy bà ăn hết sạch Còn lại được có mấy cọng lông gà Ê cái gì đây trời ơi còn lại mấy cục phân bò nè thôi cho dịch ăn cái dịch trời ơi trời mà cho dịch ăn luôn á <laughs> trời ơi mấy bạn ơi mấy cái bà nữ trong tim này bà ác với bọn mình quá anh em bọn mình làm lụng vất vả nào là đi kiếm cây kiếm củi đi bắt động vật về nhà nuôi chỉ mong là có một cuộc sống gọi là yên bình trong cái chốn gọi là zombie vậy mà bây giờ mấy bà nở bà ăn hết sạch luôn rồi xong cây ron khóc luôn bạn ơi thôi là phụ nữ là những niềm đau mà Đúng rồi, phụ nữ là những niềm đau Trời ơi, mấy cái bà kia còn đứng đó nhìn đó hả Nè, tôi lấy cục phân tôi chết cho mọi người các bạn nè chết người các bạn cái Này thì đứng đó nhìn gì Tôi ăn thôi mà, có gì mình tìm lại cũng được chứ có gì đâu mà ghê vậy Ê, ừ. nè, tôi nói cho bà biết nha Bây giờ đang là đại dịch zombie Chứ không phải là cái cái ngày bình thường mà muốn kiếm đồ ăn là dễ nha Bây giờ bà mấy mấy bà giỏi bà đi ra ngoài coi Zombie nó cắn mấy bà cái thôi Là mấy bà biến thành zombie luôn á Lúc đó mấy bà khỏi đi kiếm đồ ăn nữa ha Nghĩ sao vậy trong cái mùa đại dịch zombie thế này chúng ta cần phải tiết kiệm không hiểu sao các bà lại ăn hết sạch đồ ăn như vậy rồi anh em bọn tôi ăn vậy giờ hả đúng rồi à, thì à, có có gì tụi tôi trồng lại cho mấy ông này nhau sao anh ừ. Phong nói chuyện Phong có thể cất cái cục phân đang cầm trên tay đi được Ha ha, nè, vậy hè cho anh nè đó <laughs> Trời ơi, người ta cầm trên tay kệ ta với anh vô duyên quá Thì bây giờ sao, đó giờ ông nói ông nói ghê quá, cuối cùng ông ông giận lùm thấy không, đạo ông ổng giấu á bạn, ông giấu làm báu vật của ổng Người ta vứt đi người ta giậm dùm á Thôi thôi thôi, dẹp đi nãy giờ toàn làm mấy cái tào lao, hôm nay mình làm gì trời Trời ơi, bây giờ phải làm gì nữa anh Bây giờ em nói thiệt với anh luôn, em đói bụng nè Mà mỗi khi mà em đói bụng là em không làm được gì hết trơn bây giờ mấy à, bà bắt tao cho bà đi <laughs> cái gì Ê, em nói em nói em nói là em đói bụng chứ không có nói là em thèm ăn cái này nha anh ăn mình ăn đi còn lâu bây giờ nha tôi mấy tôi nói cho mấy cái bà nữ nghe nè tôi á chẳng qua bởi vì tôi là nam tử hán đại trượng phu cho nên là tôi không có mà gọi là trách mấy cái đứa con gái như bà làm gì hiểu không cho nên bây giờ á mấy bà ở nhà đi để con trai bọn tôi đi kiếm thêm đồ ăn nhưng mà nhớ nha lần này nha muốn ăn gì là phải xin phép bọn tôi nghe chưa Gà dạ, dạ, biết rồi Trời đất ơi Trời Rồi. Dạ. ơi là trời trời cái gì mà trời tính ra bọn tôi mới đúng là người trời nè ăn cho cố vô rồi ăn hết đồ ăn của bọn tôi xong giờ than thở nữa thôi bây giờ nào khoan từ tôi dặn mấy bà này nha là phải ở nhà không được đi đâu ra bên ngoài hết nghe chưa bên ngoài rất ừ. nhiều zombie hiểu không ừ. rồi hiểu hiểu rồi nói nhiều quá dặn lúc nào đi đâu cũng nói nói nói nói hoài <laughs> đâu có nhìn có bao giờ nghe đâu không không cho anh tim em xin à, lỗi ờ, à, dịch em tính chém bà ca mui em tính chém bà ca mui ai vậy dính anh xin lỗi anh thôi được rồi anh làm bảo vệ mình tốt thế bạn bè tốt anh tốt. em cái gì tình nghĩa anh em co chặt bền lâu ui mấy bạn ơi có khi nào pha đó mình tính chém ca mui xong dịch thấy dịch nhào dịch đỡ không ta trời ơi cơm chó cơm chó đã đã đã bắn người vô cớ rồi lại thiết bị đặt không sai lan truyền thông tin sai sự thật không thôi rồi mệt quá bây giờ nè anh em một mình đi kiếm đồ ăn đi để cho mấy bà nữ ở nhà đây, rồi, Trời welcome, còn, welcome Còn bày đặt mở cửa cho tôi nữa chứ mệt ghê Thôi anh em đi, đi, đi, bây giờ rồi, đi, nhau đi cẩn thận đi, cẩn thận nha Nhớ nè, là ở nhà không được ra ngoài nghe chưa Đúng, rồi, nói vô có gì Thôi, thôi, chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn nào anh em ơi Hmm, bây giờ mấy ổng đi rồi bây giờ tụi mình ở nhà chán quá ta không biết làm gì luôn á cho gì đi ừ. ờ ha chán thật đó à ê mọi người mọi người đằng kia có cái bãi biển ha mình qua đấy chơi đi Mặt hay à. Ê, ê, không được đâu nha Ông Phong dặn ba tụi mình làm sao phải ở nhà Chứ ra ngoài gặp zombie là zombie cắn tụi mình sao Không nhớ hả Trời ơi chị khổ quá à Làm gì có con zombie nào ra ngoài bơi bơi bãi biển đâu vậy Mình chỉ ra chơi xíu rồi mình về thôi có sao đâu Đúng rồi an toàn lắm không phải lo đâu ừ, Vậy ừ. bị biển cũng gần mình mà Trời chơi xíu là về thôi Yên tâm yên tâm Chắc không gần đây không Mày biết bãi biển dạ. về nè Trời ơi, làng Hero Team thì mọi người đều thuộc hết rồi mà, có gì đâu. Bây giờ chỉ việc đến đấy rồi đi đi đi đâu đi đi đi đi luôn đi luôn. Đi đây. Nghe cũng hợp lý. Với lại là đi luôn. Vậy hôm nay chị em mình có sắm gọi là chúng ta áo bơi cũng đẹp lắm mà. Thôi, không mặc cũng tiếc lắm luôn á. Rồi ok, chốt nha, chốt nha, nhớ về lẹ nha nếu không Phong mà biết được Phong la ba tụi mình á. Rồi, rồi, rồi. Đi đi đi đi đi. Tới bãi biển rồi, bây giờ chúng xinh đẹp vậy Ủa sao đồ của Sim đẹp vậy Trời ơi, tôi nói ờ. đồ mọi người cũng đẹp mà Thôi bây giờ chị em mình đi bơi thôi chị em Trời ơi Đi thôi, đi thôi Một, hai, ba Hey, trời ơi, cuối cùng cũng kiếm được tí trái cây đem về nhà ăn rồi các bạn ơi Thiệt luôn á, tôi chén mấy cái bà nữ trong tim này ăn hết đồ ăn luôn rồi Ê, Hải ông kia đi nhanh lên làm gì đi chậm chứ vậy, nhanh lên nhanh lên Ê, ê, ê, tụi đó không nghe nè à? Sao tự nhiên ông có cù đi mà tụi tôi không có vậy Sao chơi kỳ anh thanh niên Ủa tính ra là cái con kiều này là do tôi kiếm được Thì tôi cưỡi về thôi Ai ai như mấy người Mấy người không không chịu kiếm con gì đó Mấy người cưỡi về đi Mấy người nói tôi Đấy Dạ tôi cưỡi về là thoải mái không Đấy Sau khi về xong hiểu không Mình sẽ cảm ơn nó đó, Sau đó mình làm thịt nó ăn luôn Ok rồi có thịt nướng ngay nè Rồi Ủa mà Rồi ông đâu Ở trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, ngoài luôn rồi Ông đã lùng rồi mà ông còn bị đặt nhảy nữa Đi vô đi ok rồi bây giờ nè anh em chúng ta coi nay anh em chúng ta kiếm được gì ăn nè em đầu tiên á là thịt cừu nè rồi à, đào nè rồi cái gì ta quả này là cái gì ta cái quả này là quả thị đúng không cái này thì ta hay hay trong chuyện cô tích kìa thị ơi thị rơi bị bà nè đúng không cái này quả thị đúng không vậy không biết đọc không đọc à. lại coi nó ghi là quả gì mà nó kêu là quả thị trời đọc chữ rõ ràng cho các bạn à, coi à quả này là quả thông hả ủa quả thông là quả gì ta mình nhớ chỉ có gọi là hạt dẻ ở trên cây thông thôi chứ làm gì có quả thông ta nghe lạ vậy ủa rồi à, em còn kiếm được thêm cả chuối nữa nè rồi dâu nè rồi nói chung là nhiều đồ ăn lắm còn mọi người kiếm được gì hả dịch kiếm được gì không ờ, ôi cái kiếm được đồ ăn chưa à, em à, em kiếm được đồ ăn anh nhưng mà này không ăn được anh em kiếm được ngòi lửa nè đó à thôi rồi cái ngòi lửa thì mình châm lửa được thôi không kiếm được đồ ăn rồi thì anh chia cho này phong miếng cay miếng phong lấy phong lấy xong cái phong dục chơi chì á Ủa, cái này thì cái, cái cục này có làm được gì đâu Ủa mà khoan, dịch kiếm được cái gì màu tím tím nhìn lại vậy Ơi cay cay ăn thử đi cay Đâu đây mình ăn thử rồi Ông đang đi ở ờ, trong rừng anh thấy đẹp quá anh lượm mới ăn đi cay Ngon quá à, Ok

đứng im đứng im đứng im đứng im đứng im đi đứng im đi đứng im đi để em nhìn <laughs> trời ơi cái mình bị đi luôn vậy trời ơi anh dịch ị đùn các bạn ơi anh dịch ị đùn trời ơi anh dịch ăn nấm đầu thôi lao trời ơi nãy thấy sai sai rồi mắt người ta ăn vô nữa này thôi còn cái anh nói đi không Trời ơi anh Dịch ở dơ quá bạn ơi Mấy bạn mới hay giờ thấy vô Anh Dịch với Kairon ở dơ quá bạn Đừng bắt trước anh Dịch với Kairon nha Ở dơ quá trời đất à Ủa mà khoan Tính ra từ nãy giờ anh em mình về nói chuyện quá trời mà sao không thấy mấy bà hội chị em đâu vậy? Đúng rồi ha hội chị em đâu mất tiêu rồi. Ủa? Mình thì cần cù phải lấy làm việc kiếm đồ ăn cho anh em. Hội chị em thì lại đi đâu mất rồi, đi kiếm ai? Ờ, ủa đúng rồi. Ủa, ủa kỳ ta tính ra bọn mình kêu mấy bà ở nhà mà có khi nào mấy bà lại ham chơi, bà đi ra ngoài, bà đi đi vòng vòng đi đi chơi nữa không ta? Trời ơi trời mấy cái bà này. Ui, mà bên ngoài bây giờ là nhiều zombie lắm luôn á trời trời anh em mình đi ra ngoài kiếm mấy bả nhanh lên đi kiếm nó về lại lên tí zombie nó cảnh nó hết đường lui rồi nhanh lên nhanh lên trời ơi mấy cái bà nữ này hay trời ơi, anh em ơi từ nãy giờ có thấy mấy bà nữ đâu không vậy tôi kiếm từ nãy giờ mà tôi đi muốn gãy hai chân luôn mà chưa Mấy thấy ai nè trời ơi trời mấy mấy mấy bà nó cuộc ở đâu vậy ủa tiếp ủa ủa khoan hình như là hình như là tôi nghe tiếng của mấy bà nữ hình như mấy bà đang kêu cứu trời ơi trời kìa kìa kìa kìa à vậy vậy u à thấy rồi thấy rồi à, trời, trời ơi tính ra là mấy bà đi tắm biển mà không rủ anh em mình vậy ơi quay ờ, mấy các bạn nha dịch cho bên người đi tắm biển đó mấy mày nói Tao không đúng, không đúng đi đâu tắm biển quá vậy Phong Ủa mà mấy cái bà kia ngoài đó làm gì vậy ta Ủa mà khoan từ có, có cái dòng gì đen đen nó bay bay xung quanh đây vậy Trời ơi trời Tự nhiên mình thấy có cái dòng gì đen đen bay xung quanh kìa mọi người Ủa rồi rốt cuộc sao mấy bà ra ngoài đó vậy Tôi bị yêu quái bắt chứ sao Nghĩ sao tại nó tôi chui vào đây Vậy yêu quái hả Làm gì trong ừ. Mini World làm gì mà có yêu quái tào lao Yêu quái nào Có Có Cái gì Ủa, Ủa gì cái Nó kìa Ủa, Ủa khoan từ Con đây là con cá mực mà chứ đâu phải yêu quái đâu Ê mấy mấy bà làm ơn bà im lặng cho tôi tôi coi coi mấy cái con này Ủa cái con này là con con con bạch tuộc mà chứ có phải là quái vật đâu mà mấy bà làm gì la ông sầm vậy lắm Phong ơi nhìn nó bình thường nó ghê lắm Trời ơi trời Trời ghê lắm Ghê Yêu đuối Trời ơi, giờ đây anh nhìn kìa Tính ra là con bạch tuộc này bé tí tẹo luôn á Anh em mình chỉ cần làm thịt nó sống đầu đem vô trong rồi gọi là chấm muối ớt ăn luôn á trời Con bạch tuộc kìa Hả? Ấy vậy Mày chưa, mày mới chưa tao bé không? ôi, ôi, ôi, ôi, Bạch tuộc biết nói luôn Ủa? Ờ, cái con bạch tuộc kia mà sao mày biết nói hay vậy Trời tao là con bạch tuộc chứ con gì đâu mà không biết nói mày Mày mày nãy nãy mày giấu tụi tao bé đúng không Ủa thì bây giờ mày bé thiệt thì tao kêu mày bé thôi Tính ra là mày mày là con bạch tuộc nhỏ nhất tao thấy trước giờ luôn á Bình thường bạch tuộc người ta to lắm à. Hả Mày mày ấp cho tao bé Mày chết mày rồi con Mày chết tao đây <laughs> Ủa nó nói gì ạ Em có thấy gì đâu Nó cha cái tao thấy gì đâu Trời ơi Ê chưa nó trời ơi mấy bạn ơi con bạch tuộc này không nhờ, không những là nó biết to ra mà nó còn biết bay nữa bạn nó bay bay bay trên mặt nước luôn kìa trời ơi, lướt trên mặt nước ta như con sông tôi đã sợ ta chưa à, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao ngươi biết tại sao từ nãy giờ ta, ta không sợ ngươi không là bởi vì ta chính là siêu nhân tứ trụ mà siêu nhân thì làm sao sợ yêu quái được bây giờ hãy xem sức mạnh của ta đây anh em tránh ra một bên để phong thể hiện <laughs> con bạch tuộc đây hả phong làm gỏi cái một ôi siêu nhân tư trụ biến hình hay các bạn ơi Mình đã biến thành siêu nhân của biệt đội siêu nhân tứ trụ rồi đây Bây giờ anh em hãy xem mình sử dụng cây búa siêu to của mình Mình gõ với đầu của con mực này cho anh em coi nha Cái con bạch À con này là con bạch tuột chứ không phải con mực nha bạn Con mực kia Bây giờ để suy nghĩ cái con này làm món gì ngon nè À thằng người này Mày dám mày ăn thịt tao ăn thịt chứ còn gì nữa trời thịt mực ngon lắm từ trước giờ ta chưa thấy thịt con gì hải sản mà ngon như thịt của con à con này con bạch tuộc nhầm con mực hoài ta con gì ngon nhất ở dưới biển thì chắc chắn là con bạch tuộc rồi bây giờ ta sẽ làm thịt ngươi ha ngươi ngươi dám làm thịt ta mơ đi hãy coi sức mạnh của ta đây thằng nhóc thò lò mũi xanh kia đã sức mạnh gì ui ui ui cái gì ui trời cái con mực này à, nhầm cái con bạch tuộc này biết bắn pháo bông mấy bạn ơi chạy chạy chạy chạy ui trời cái gì cái gì ơi liêu liêu bắn kiểu gì bắn hụt hoài ra con mực này bắn hụt quậy bạn ơi ấy chúng ơi ai đâu đâu đâu cẩn thận ông ơi cẩn thận ơi đừng đừng mày sợ tao đâu ôi ôi ôi trời ơi mấy bạn ơi cái con mực này nó à, nhầm con bạch tuộc này nó kinh khủng quá mấy bạn ơi nó bắn nó có thể phun được gọi là cái này gọi là gì ta nó có thể phun được mực xa ơi là xa luôn trời trời mà trúng vô người mình cái là mình sẽ bị mất máu các bạn ơi kinh khủng thiệt chứ bây giờ phải làm sao để tiêu diệt được nó đây các bạn Bây giờ mình nghĩ rằng là mình chỉ có thể nhào vô mình dùng cái rìu của mình để mình chặt hết mấy cái mấy, mấy cái xúc tua của nó bạn ơi, mình phải làm liều thôi. Chứ bây giờ nó cứ bắn như thế này thì mình không nào không thể nào mình lại gần nó được. Hey, ok, tiến lên nào. Rồi, con mực kia ta sẽ chém ngươi. Ai? Nhảy xuống nè. Ai da, đau quá, ai da, đau quá. Xem ta đi, con mực nè, con mực kia chết đi, ta sẽ giết ngươi. Ui, nó bắn mình các bạn ơi. Ui, trời trời, nè nè nè. Ai da. Nè nè, mày hả con? Trời ơi mấy bạn ơi cái con quái vật này nó khỏe quá mấy bạn ơi Mình tưởng rằng cái con quái vật này chỉ là một con mực bình thường thôi Ai về đâu nó kinh dị thiệt Nó có thể bắn gọi là gì ta người ta gọi gì nha Nó có thể bắn được mấy mấy cái tia mực của nó xa ơi là xa trúng vô người mình cái là mình sẽ bị mất máu bạn ơi con cái con à con con này là con bạch tuộc chứ con mực gì mình cái đọc sai hoài ta hey, nhưng mà nói chung là nó rất là khỏe anh em ơi bây giờ anh em có cách nào giúp tôi tiêu diệt được con này không anh em bây giờ bảo cu dong đi tìm tiệm thuốc mua cồn 90 độ về nước trời tao lao em nói anh nghe nè bây giờ mình lại gần nó nó phun cho anh một cái cục nọc độc thôi là anh nướng anh luôn á chứ đó mà anh đòi nướng nó bây giờ để em suy nghĩ coi có cách nào tiêu diệt được nó không ta ừ, bây giờ nè mình là người trên bờ nè con con mực này con nhà mí lộ con bạch tuộc này nó ở dưới biển sao mình chơi lại được mình phải tìm cách làm sao để mình đánh nhau được dưới nước hả tìm cách đánh nhau dưới nước hả ui đúng rồi là một ý nha tính ra là anh em chúng ta là không có lợi thế bên dưới nước tại vì anh em chúng ta gọi là chỉ có thể chiến đấu trên bờ được thôi còn cái con Đúng mực rồi. này á là nó ở bên dưới nước cho nên chúng ta không đánh được nó uhm, em nghĩ rằng mình là... thì có dịch nhưng mà dịch đâu biết bơi đâu ừ anh dịch đâu biết bơi đâu một khoan ê được được được dịch đây em nghĩ được nha em có thể giúp dịch biết bơi dịch nani tào lao tào lao anh nhảy xuống cái là anh đi một một sải luôn á yên tâm đi bây giờ nè anh anh xem em này nha ở đây nè anh không biết cái sức mạnh của cây rìu của em đâu cây rìu của em nó có một cái sức mạnh phù phép anh ờ. nghe ghê không thôi thôi ai không biết chứ anh biết chứ em hất tung anh lên cao mấy lần rồi ai không biết chứ vịt biết nè Nè cái sức mạnh phù phép này của em á Không chỉ là hất anh bay lên cao được đâu Mà có thể giúp biến anh trở thành à, cái gì ta người ta gọi gì nha à một con vật sống dưới biển có thể biến anh trở thành thần thú sống dưới biển hiểu không ghê dữ ấy trời ơi cái, này mạnh dữ tiếng là từ hồi đó giờ em chưa bao giờ dùng mấy luôn á bây giờ thử thử đi thử đi lại lên cứu chị em nha được được bây giờ hãy xem đi nha giờ em sẽ biến anh một phát một trở thành một cái gì ta một con thần thú ở bên dưới biển một con thần thú siêu to khổng lồ siêu sức mạnh siêu bự ừ, nói chung là vậy đó mệt quá ok nè để em biến hình dịch nha ủm mà là đứng im chỗ đây ông chạy hoài ủm mà là ủm mà là hãy xem phong cận biến hình chú mít tư dịch đây ha à, chết em nhầm em nhầm chiêu dịch đây lắm lại <laughs> lại nha lại nha em xin lỗi dịch hồi nãy là em lỡ tay biến hình lần này của phong cận nó hơi kỳ kỳ xin lỗi em lỡ tay mà đây để em em biến hình lại cho dịch nha ấm là, ấm là, giờ em gõ một cái cái cái cái cây rìu vô đầu cái là biến hình nè ấm vậy ấm là, hô biến thùng siêu trời ơi cái ơi anh dịch biến thành một cái con quái vật siêu to khổng lồ ơi bự quá trời à, đáng sợ quá Ủa dám vậy ủa con này có chút xíu mà sao quýnh là con con bạch tuộc kia hả trời ơi bậy nha Nè ông nhìn đi à, Con cá này là nó hơi bị to nha Ông nhìn đi nó to bằng cái bàn chân của tôi nè thấy không Ê Phong ơi hả Sao em biến hình gì xong rồi anh cảm thấy anh mạnh mẽ quá vậy ờ, mẹ <laughs> mà anh yên tâm đi nhìn anh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà thật ra là anh có vỏ nha anh thấy cái miệng của anh không cái miệng của anh á nếu mà anh anh anh anh đứng em đến đêm nè nè cái miệng của anh đó nha là nó hình tròn hay đúng không là nó có thể bắn ra được tia laser nghe ghê không miệng này bắn nó tia laser luôn đúng rồi ghê không ồ ghê dữ vậy ủa bây giờ rồi mình tiếp theo mình làm sao Trời ơi, bây giờ nha, bây giờ nè, e, anh anh tin tưởng em đi, anh hãy tin tưởng em, anh ra anh chiến đấu với con bạch tuộc siêu to khổng lồ ngoài kia đi. Anh tin tưởng em. Đi đi đi đi, ra ngoài đây, ra ngoài đây. Ê, phong phong phong phong hồi bé em đi học á, cô cho cô giáo cô dạy anh về kích thước của các loài vật vật và kích thước của các đồ vật. Em nhìn anh lại một lần nữa là em em, em có chắc là em muốn ăn muốn muốn muốn lộ với với, với đó không vậy? Yên tâm đi, cứ ra đánh nhau nó đi anh. Nhìn anh nhỏ nhỏ như anh có nhỏ, em tin anh mà. Đi ra đi, ra đi. Thật thật, ra thật, đi, cố lên, cố lên. <laughs> Yên tâm ờ, đi, chắc thẳng đi chiến ờ, thắng ờ, đi à, à, cố gắng lên thế là đánh nó đúng không ờ à, à, à, à, ok Đây, à, còn có chiêu này mà đòi đánh bại ta hả đùa hả Ê, phong bạn nói tao coi gió cho mày mày coi chừng ơi mày bây giờ nè Kyron hãy xem tôi thể hiện cho ông coi nè Mấy bạn nữ nhìn nè Đừng tưởng anh dịch bé nhỏ vậy mà Nghĩ là anh dịch yếu đuối nha Nhỏ nhưng có nhỏ đó hey, Cái con bạch tuộc kia Ngươi đang xem thường chú cá bé nhỏ mít dịch này sao <laughs> Ngươi sai rồi Bây giờ ngươi ngon ngươi đứng im chỗ đi Cho mít tôi dịch thể hiện cho ngươi xem rồi rồi không không không không, mình mình bỏ bỏ bỏ bỏ qua câu đoạn giới thiệu ấy em chỉ ăn cắt uống lộ là không chứ để anh đứng anh cũng cũng sợ lắm rồi bây giờ nha em chỉ anh nè à. bây giờ anh chỉ cần chạy ra anh lại gần nó thiệt lại gần nó thấy không xong anh chỉ cần phun à. nước miếng thôi anh phun nước miếng là tự động chết rồi trời con này à, yếu đuối lắm ờ, cái này làm được như anh nè con quái vừa kia mà nhìn ở đây <laughs> trời ơi ông phun nước miếng ở đây có nghĩa là ông phải phun ra đạn hiểu không chứ ai kêu ông phun nước miếng là ông phun nước miếng thiệt đâu ông nội à ừ ha làm nãy giờ phun quá trời phun lại nè Trời ơi, con bạch tuộc nó chìm xuống cái nước luôn ấy bạn ơi. Trời ơi. Trời. Mấy bạn ơi, từ bảy anh không nghĩ việc là anh phun nước miếng mà mạnh đến vậy luôn á. À, mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy gì không? Tôi chính bản thân tôi còn không tin là ông dịch ông mạnh vậy luôn các bạn. Tính là ông mới vừa phun có cục nước miếng tùm cái thôi thì con cá nó chích nhằm nhằm cái con bạch tuộc nó chích queo luôn bạn ơi trời ơi trời cái gì ghê quá vậy ồ quá đỡ cao ông ơi phun nước miếng này gây dữ quá phong coi muốn té không anh phun phong hết à thôi không cần đâu anh bây giờ nè em chỉ anh nè anh hãy dùng gọi là sao ta à, cái gì là sức mạnh của anh anh phun làm sao cho bởi cái cái gì là cái cái gì cái này là cái gì à cái cái cái cái nhà tù đang nhốt họ chị em đi phun đi anh à rồi ok bởi vì anh sẽ dùng nữa, um, à, nhớ anh phun trượt rồi chị em đi luôn hả yên tâm đi chúng ca mui thì có mỗi mình ca mui uh, đi thôi anh không sao đâu ok đi. hãy tin vào anh anh sẽ dùng phun nước biển để gọi là giải cứu hộ chị em nghe chưa quá ghê <laughs> quá phun lẹ quá nhanh lên huy cha ơi tính ra tôi kêu ông may à, quá à, hình như hình như anh anh anh phun trúng ai đấy thì phải á ừ dạ anh, <laughs> anh phun trúng <laughs> anh phun trúng môi với simi rồi chém cái à các bạn à anh xin lỗi anh bạn à, à? mình chúng ta cần hòa giải cái ơi anh phun lỗi đâu bây giờ một mình sammy còn sống là được rồi sammy yên tâm đi có tôi cứu bà rồi yên tâm đi ra đây ra đây rồi bê bê bê nè phong ơi anh hết mình lên rồi cứu anh ơi hết mình lên đây <laughs> này tự bơi đi anh đi về nhà nhanh lên quái vật bị tiêu diệt rồi đi về nhà nhanh lên Ê, trời ơi may quá mấy bạn ơi cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được hội chị em thoát khỏi con gì ta con bạch tuộc khổng lồ rồi trời mình cứ nhầm nó là cái con mực hoài bạn ơi mình thèm thèm ăn ăn th ăn thịt mực quá mình nhầm hoài à ê vậy đây hồi nãy anh ghê quá nha tính ra là anh biến thành gọi là sao ta linh thú sống dưới biển cái anh phun cục nước biến là chết chết con mực luôn ghê Trời ờ, ơi, từ biết giờ anh, à. anh mới biết là anh phun cái cái là có có có có có con nó bị lăn đùng mà chết luôn. À mà ê, nãy anh phun vào mặt nó, nó phun lại vào mặt anh luôn mà nó phun ra cái cái cái cục gì mà văng vô mặt anh luôn. Hả? Cái cục gì văng vô mặt anh? Đây nè. Hả? Ui. Trời ơi, tính ra cái cái này quen quen nha. Ui, trời, trời ơi, em nhớ rồi. Ui, cái này chính là cái búa biến hình của của của anh Dịch phải không? Đúng rồi, trời ơi, đây chính là cây búa của anh á Đồ bây giờ mọi người trong tứ trụ siêu nhân đồ văng tứ tung khắp nơi Mà hôm nay kỳ ghê á, đi quấn lộn với con mực mà ai biết đâu Con mực này nó túng được cái cây búa của anh từ hồi nào không biết luôn Trời ơi mấy bạn ơi, mình hiểu rồi Lý do vì sao mà con mực nó có thể biến thành siêu to khổng lồ được Là do là nó lụm được cây búa của anh Dịch Cho nên là nó nó tự biến nó thành khổng lồ Sau đó đi nó quậy phá bạn ơi Thì ra là như vậy Ồ anh Dịch có sức mạnh biến thành khổng lồ mà Ok, vậy đây bây giờ anh thử biến thành siêu nhân tứ trụ cho anh em xem đi Dịch được rồi, để mình sẽ giới thiệu với các bạn màn biến hình thần siêu nhân tứ trụ của Mr. Dịch Hay cha à, Ghê wow. chưa, ghê chưa Mr. Dịch đã quay trở lại đây trai anh chưa em anh em mình đứng kế bên nhau nào, nào anh Dịch ơi Đó bạn thấy không siêu nhân xanh và siêu nhân vàng Đó trời ơi quá đẹp trai luôn bạn ơi Vậy là bây giờ biệt đội siêu nhân đã có ba người biến thành siêu nhân được rồi bạn ơi Chính là Phong Cận nè Sammy với lại Mr Dịch nha Wow, vậy là bây giờ chỉ còn thiếu gọi là Cairo nè, Camui, Simi, Mimi với lại Siro nữa thôi Là tất cả siêu nhân tứ trụ sẽ tập hợp lại với nhau rồi anh em ơi Wow, vậy là ngôi làng này sắp được giải cứu rồi hey, Mấy bạn ơi, mấy bạn có muốn gọi là tập sau mình sẽ đi kiếm Siro với Mimi không thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là trong tập này cũng đã rất là dài rồi Thì hôm nay bọn mình đã tiêu diệt được một con quái vật bạch tuộc một cách rất là dễ dàng luôn bạn ơi Đó chính là cho anh dịch phun cục nước miếng cái con, con quái vật chết queo luôn Ôi, okay. quá, quá, đừng nhắc lại nữa giờ quá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 nhanh lên về nhà về nhà chui toilet nhanh lên camu về nhà chui <laughs> về nhà chui toilet nhanh lên à, nhanh lên này thì trốn đi chơi nè